Có một bà lão ngày ngày ra sông gánh nước từ ngoài sông về ngôi nhà nhỏ của mình. Bà gánh hai chiếc thùng, một chiếc thùng còn mới và một chiếc thì đã cũ, có một vết nứt nhỏ khiến cho nước bị dò dì suốt dọc đường đi. Mỗi ngày khi về đến nhà, bà lão chỉ còn một thùng rưỡi nước để dùng. Chiếc thùng mới rất tự hào vì nó luôn mang đầy ắp nước chiếc thùng cũ cảm thấy rất buồn và xấu hổ vì nó chỉ còn mang được nửa thùng mà thôi nó rất thất vọng về bản thân vì đã không làm tròn được công việc mà nó được sinh ra để làm. Một ngày nọ, nó than thở với bà lão rằng Mỗi ngày tôi đã tôi đều làm dỉ nước trên đường trong suốt mấy năm qua vì tôi có một vết nứt. Tôi thật xin lỗi đã làm bà vất vả hơn, tôi thật vô dụng. Nếu bà muốn thay thế tôi bằng một chiếc thùng mới, tôi hoàn toàn có thể hiểu. Bà lão nghe xong liền cười và đáp Cậu nghĩ rằng tôi không biết gì về vết nứt của cậu trong suốt thời gian qua hay sao? Hãy nhìn những bông hoa xinh đẹp bừng nở suốt dọc đường từ bờ sông về nhà chúng ta mà xem Trong khi phía đường bên kia không có một đóa hoa nào Ta đã gieo những hạt giống ở đó và chính cậu đã tưới cho chúng mỗi ngày và ta đã mang những bông hoa đó về trang trí trong ngôi nhà của chúng ta ta đã biết về khiếm khuyết của cậu và ta trân trọng chúng trân trọng cả những công việc mà cậu đang làm mỗi chúng ta đều có khiếm khuyết riêng Xét theo một cách nào đó thì chúng ta cũng giống như một chiếc thùng nứt Tuy nhiên, đó cũng là thứ khiến cho chúng ta có sự khác biệt, sống động và chân thực hơn Ai cũng có những giá trị riêng có thể đóng góp cho cuộc sống này Vậy nên bạn hãy ở bên cạnh những người trân trọng giá trị của bạn có thể phun dưỡng cho bạn Việc so sánh mình với người khác chỉ khiến chúng ta tự ti và không trân trọng giá trị của bản thân mình. Thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn với có. Cảm ơn vì đã ở đây.